nhưng chúng ta có thể cắt một căn nhà lá chăn nuôi và đào ao thả cá làm nhà mát nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần thì rất là ok từ vị trí lô đất của chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng hơn 12 km và về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mất hơn 14 km và đường vào lô đất của chúng ta là đường xe máy và đây là đường thực tế vào lô đất của chúng ta đường có chiều ngang khoảng 3 m xe máy thì vào ok Phúc cũng xin nhắc lại lô đất của chúng ta bị quy hoạch cây xanh, vì thế chúng ta có thể cắt nhà lá, đào ao thả cá, chăn nuôi, trồng cây thì ok. Và diện tích của lô đất là 1072m2, được chủ chào bán với giá là 2 triệu 700 ngàn một mét vuông. Và đây là cạnh chiều sâu của lô đất có chiều dài là 35m và chiều ngang của lô đất chúng ta là 30m ôm theo một con đường đất đỏ có chiều ngang là 4m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 Nếu uh, quý anh chị quan tâm tới một lô đất để mà lập vườn, trồng uh, cây và thả cá thì đây là một lô đất có lẽ là giá rẻ nhất ở uh, quận 12 chỉ với 2 triệu 700 ngàn một mét vuông thôi. Phía trước chúng ta là một con kênh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong lô đất. Lô đất rất là cao ráo nha. Không bị ngập úng gì hết. Xung quanh lô đất thì được chủ trồng một ít cây cao, một ít cây dừa